Ở trong video này thì tôi hướng dẫn anh chị em mình đó là cách mà chúng ta tắt cái tính năng tin nhắn tự động ở trên fanpage của anh chị khi khách hàng họ bấm họ, họ hỏi anh chị là tự động có câu trả lời mặc định sẵn của fanpage nó sẽ gửi cho khách hàng để tắt thì chúng ta làm như thế nào đầu tiên là anh chị em mình là truy cập vào cái fanpage của mình và sau đó anh chị em mình bấm vào phần uh, meta business suite này đó, bởi vì đây là cái giao diện uh, fanpage mới nhá anh chị chú ý này sau đó anh chị bấm vào phần là hộp thư này và ở bên trên góc này nó có phần là tin trả, trả lời tự động này rồi các bạn bấm vào đây đây là nó phần là tin trả lời nhanh nó nằm bên dưới các bạn nhé bấm chỉnh sửa xem nó nói cái gì Đấy, xin chào bạn này cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi là chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn và sẽ sớm trả lời đó là tin trả lời tự động các bạn nhé mình sẽ tắt đi anh chị tích tích để tắt đi các bạn nhé à, Như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị em mình đó là cách tắt tính năng trả lời nhanh Hoặc là tự động mặc định của fanpage Anh chị em thấy đoạn video này hay thì anh chị hãy lưu lại này Và nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình à, Cuối cùng là chúc anh chị thành công Xin chào Hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi